anh khóc khi anh nhận ra đôi mắt rơi vì nỗi buồn anh khóc khi anh nhận ra nỗi nhớ sâu này để quên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 vì không gian mới em sẽ sống thế nào anh khóc khi anh nhận ra đôi mắt rơi vì lúc buồn anh khóc khi anh nhận ra nỗi nhớ sau lại để khóe tuồn hai bàn tay trợ trai từ lúc em chưa trưởng thành nay em lớn hơn nhiều rồi quay lưng bỏ mặc anh tranh giành đua người khác cùng với anh quá kiếm nhường muốn cuộc sống sung sướng hay là đổi lấy người mình vẫn còn như lúc đầu Chẳng quan trọng những thứ sang giàu Môi nói cười cười che giấu đi nỗi đau Về không gian mới em sẽ sống thế nào Anh khóc khi anh nhận ra đôi mắt rơi vì lúc buồn Anh khóc khi anh nhận ra ông nỗi nhớ sau lại để khóe buồn Hai bàn tay chở che từ lúc em chưa trưởng thành Nay em lớn hơn nhiều rồi quay lưng tranh giành đua người khác cùng với anh có hiền nhường muốn cuộc sống sung sướng hay là đổi lấy người